Kính chào bà con Kính chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 2 Thị trường tích cực, giá neo cao Giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng cho đến 9.700 đồng trên kg Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng Cắm khô ở mức 8.650 đồng Tấm giá 9.600 đồng với mặt hàng lúa, tiếp tục đi ngang cụ thể tại Yên Giang, tại An Giang. OM 5451 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. Tại hôm 8 giá 6.700 đồng đến 6.900 đồng. Nàng hoa chính giá 6.800 đồng đến 7.100 đồng. Với các chủng loại khác giá đi ngang cụ thể. OM 18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng. Nếp khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng. Nếp khô An Giang 8.400 đồng đến 8.600 đồng. Lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng. IR504 giá 6.400 đồng đến 6.600 đồng. IR504 khô giá 6.500 đồng. Nếp tươi An Giang giá 7.000 đến 7.200 đồng. Nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng. Theo cho lẽ giá gạo thường là 11.500 đồng cho đến 12.500 đồng. Thơm Jasmine 15.000 đồng đến 16.000 đồng gạo sóc thường 14.000 đồng nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng gạo nàng nhan 20.000 đồng gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng gạo hương lai 19.000 đồng gạo trắng thông dụng 14.000 đồng nàng hoa 17.500 đồng sóc thái 18.000 đồng thơm đại Loan 20.000 đồng gạo Nhật 20.000 đồng cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg trên đây là cập nhật giá lúa gạo hôm nay ngày ngày 9 ngày 10 ngày 10 xin lỗi ngày 10 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long đến đây là hết kính chúc bà con ngày mới tốt lành <clears throat> và suy nghĩ tạm biệt bà con hẹn gặp lại bà con những trong những cái bản tin tiếp theo tạm biệt